alo xin hỏi đây của anh Tuấn Macau không? Ừ, anh Tuấn Macau đây, ai nhỉ? Dạ vâng, em là Quảng Ninh. Em ờ, vừa chơi bài về bất nhiều quá thì nghe anh em bạn bè giới thiệu. Ừ, ai giới thiệu nhỉ? Ờ, ai giới thiệu đấy? Anh em có một đứa bạn uh, hay mua đồ của anh ấy. Nhưng bạn em là ai? Dạ. Bạn em tên gì? Bạn em tên Tiến ạ. À, Tiến Quảng Ninh hả? À? Ừ đúng rồi. Vâng. Có phải Tiến già đấy không? Dạ bên ông với anh à, có tầm 40 tuổi đấy à rồi ok đúng rồi vậy dạ. là người anh rồi giới thiệu ừ. anh ừ. là có cho người đi chơi tài hộ ừ đúng rồi dạ. em thì hôm nay em thua tha nhiều quá ừ chưa biết cách nào để đối đạt là thế bây giờ là ý của em là muốn tìm thợ đúng không vâng anh em có thể ủng hộ em được không cái bãi của em lớn không dạ, bọn em thì cũng bình thường những em ở xuống cửa đầu tầm 500 ừ. một triệu ừ. À. rồi em ờ, khi nào cần người dạ, em chắc là chiều ngày mai bọn em tổ chức chơi đấy chiều ngày mai hả thì anh em ngày mai có thể xuống hộ em không bây giờ anh ờ, trao đổi ờ, thứ nhất việc thứ nhất nhé thứ nhất là đi lại là mai anh sẽ đi taxi xuống đấy xong rồi em sẽ ra thanh toán tiền taxi cho anh đấy là cái thứ nhất là buộc cái thứ hai là em thuê cho anh một cái khách sạn gần chỗ em ở cái thứ ba là anh dặn em là thứ nhất là bọn anh chỉ đi người không thôi và tiền mặt thì tiền làm phông ấy thì là em lo cho anh sau đó là anh cầm tiền và làm phone anh đánh cho bọn em còn thì anh sẽ trong vai là <clears throat> à, là, là, là là em vợ đến đưa tiền cho em khi em chơi em cứ vào chơi bình thường em chơi hết tiền hoặc thua tiền em gọi anh đến anh mang tiền xong anh ngồi anh xem em chơi một lúc xong em giả vờ đi vệ sinh đi ra ngoài xong rồi đi ra ngoài xong rồi sau đó thì à, à em à, bảo anh cầm bài hộ em bảo anh cầm bài hộ xong uh, xong rồi anh sẽ đánh còn đánh như nào việc của anh anh không cần em lùa bài chỉ cần em đưa anh lọt vào trận chơi là anh đánh sẽ ok hết em nghe chưa còn cái thứ ba cái thứ tư nữa là à, được thua thì thua thì anh chịu còn thì được thì 50 50 anh đánh thắng em à, có trách nhiệm à, là là, là, là đứng ra chia tiền cho anh và em là mỗi người 50 50 còn bên em có ai nữa không còn bên anh à, chỉ có mình anh thôi vâng à, tức nếu mà anh nói thế thì em sẽ chia 50 50 ừ. còn bên em thì có em có thằng em, em nữa nên còn thằng mất nhiều quá thì hai em 50 phần trăm được ừ. vừa rồi mất nhiều không em mất khoảng tầm hơn 300 anh ạ hơn 300 à hơn 300 này chỉ chắc chỉ một hôm là anh gỡ được thôi nhá vâng em thì cứ hai cũng mất hơn 300 rồi ờ vậy em cứ hẹn chúng nó chơi to đi nha xong anh sẽ đánh nhá vâng ừ, ok à, thống nhất như vậy đi à, vậy mai thế này nhá một giờ này anh có mặt ở Quảng Ninh xong anh em mình à, cà phê cà pháo trao đổi về vấn đề chơi bời như nào vào trận như nào cho hợp lý còn việc anh đánh như nào đó là việc của anh nhá vâng xong bắt cầm phả nhé em là cầm phả cầm phả à? ừ cầm phả Quảng Ninh được rồi mai anh có mặt đúng một giờ hẹn ở quán cà phê gần nhất nhé xong anh sẽ vâng. đến cả phải anh điện cho em em đón anh xong rồi anh em mình trao đổi rồi vậy em tên là gì em tên Nam ờ Nam hả à? Ờ, Nam bạn uh, của anh Tiến của anh uh, Tuân Macao ừ. Vâng. nhá. Em lưu số điện thoại anh vào 0974 43 49 và 0974 07 43 nhá. Điều điều tất cả các thợ đi nhá. Vâng, cảm anh nhá. Ừ rồi ok. Vậy, bây giờ là <clears throat> bây giờ là chồng là có một cái cái um, uh, một người là à, đi uh, nhờ chồng đi gỡ lại số tiền người ta mất ở ờ, đất ờ, Quảng Ninh thì vợ lấy cho chồng cái ví với với một cái cặp đi đấy với một bộ bài để chồng uh, tập luyện tay nghề xem là đánh có trôi không <coughs> tập luyện tay nghề chứ lâu rồi cũng không động vào cái ví với một bộ bài bây giờ là thợ nó đánh toàn đánh ba cây với đánh liêng đánh ba cây là nhiều và đưa trong cái cặp đựng tiền vào trong cái để trong uh, chuẩn bị đồ đạc làm sao nó ổn thỏa để lâm trận nó chiến thắng một cách ok luôn <coughs> lâu không động vào chuẩn bị đồ này là Linh Châu ngồi đây à, tôi thấy à, ông à, đánh tay đôi xem là ông có phát hiện được gì không nhá <clears throat> lâu rồi không tập tành này Ngoảnh bây giờ coi ông cứ coi như là tôi ông để tôi bảo <clears throat> vợ tôi lấy cho ông một ít tiền tôi một ít tiền tôi chơi với nhau chơi một cách song phẳng luôn cho một cách xanh chín luôn nghe chưa để tôi xem có qua mà được ông nghe nói là ông cũng là một dân chơi gọi là dân chia bài bằng tay chuyên nghiệp đúng không một thợ bài lá đúng không này tôi thử tay nghề của ông xem tay nghề của ông đến đâu vậy có mấy chồng mấy xếp tiền ở đây để cho ông ờ, cao thủ linh châu này hôm nay được ờ, đánh với chồng thử xem là tỷ thí võ nghệ đây chỉ là đánh đùa thôi nhá đánh bằng tiền nhưng mà đánh đùa nghe chưa còn thì tí thua được như nào thì làm một hai kèo lẩu một hai triệu và đi ba đi sàn nhé <clears throat> bây giờ này mỗi người một xếp tiền vẫn còn tiền nữa không đây tôi đưa ông là 10 triệu này 11 này 12 này 13 này 14 này 15 này 16 này 17 này riêng thợ là cho được 17 triệu này 18 này 19 này 20 này 21 này 22 này đấy ông thợ là có 22 triệu đúng không đúng không ông uh, đã từng tôi biết ông đã từng đánh truyền rồi đánh kèo chớp rồi các kiểu sao đổi ngôi mẫu tử lá vàng rơi tôi biết ông là một tay chơi gọi có tiếng hôm nay tôi đánh với ông tôi là một thằng thợ bình thường cũng gọi là thợ nhưng không phải là thợ chia bài tôi nói thẳng với ông tôi sẽ thể hiện cho ông biết thế nào là đẳng cấp của thợ của các thằng thợ thầy của các thằng thợ ông nghe chưa tôi chỉ có từng đây tiền này một triệu này đây là 2 triệu này 1 2 3 4 5 tôi có 3 triệu trong tay nhé trong ví tôi có 3 triệu trong tay trong ví này hết sạch tiền Đấy, tôi vừa vay tiền ông là có hai mấy triệu đúng không tôi ông đánh ba cây được chưa đấy tôi ông đánh ba cây tôi đưa tiền còn bây giờ anh em mình à, sẽ đánh à, đánh ba cây tay đôi anh chưa đấy Ông thích đánh ba cây đánh liêng, tùy không? Ừ, ba cây đi. ba cây á? Ừ. Đánh xong 10 ván ba cây, tôi sẽ đánh liêng. Ok. Tùy ông thôi. Còn này đây, đánh ba cây này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 tôi làm trương, đúng không? Đấy, chống cửa 500. Tôi có 3 triệu thôi. 6 nước này. 6 nước nhân này đi đây 479 10 nước đấy ông thích ông cháo bài lại đi đây đưa tôi cháo bài tôi làm trương mà đấy chín chín là nhất ông rồi này ông cho ông đánh thoải mái luôn một triệu đây cho ông đánh thoải mái nữa ông có đánh được nữa không xuống tiền rồi thì thôi không đánh nữa nhá mấy nước năm nước. à năm nước ông thua rồi đây tôi là 8 nước một triệu ông chết rồi nhá ông thích ông cháo bài đi ông cháo bài ông bắt cái đi cho ông chớp thoải mái kèo thoải mái luôn ông là một thằng thợ luôn luôn vào ngày bảy nhất bảy bảy nhất bảy đúng không ưu tiên xuống tiền thoải mái hai triệu đi ok em đỏ mãi không xuống ấy xí nước rồi tôi thua không tiếp tục trả bài đỏ mãi ừ, không quan trọng gì cờ bạc ăn nhau gà gáy một có thể là ông chớp được nhưng ôi sao ngửa má thế nhỉ ừ, cho ông cháo bài chứ lại cho ông làm các kiểu động tác luôn thua nhá tiền tiền lên ba ông lo nhá và đặc biệt hơn nữa nhá nếu ông thua nhá nếu ông thua nhá tôi giải hạn trước nhá nếu ông thua nhá thì là tiền chai chi vát 24 là ông cũng lo luôn nhá đơn giản thế mà ba nhất ba đúng không ừ. hai ừ. triệu nhá hai triệu thì có hai triệu làm gì mà vướng này nhỉ bây giờ ông đánh được bao nhiêu đánh hai triệu thì mấy nước sáu nước sáu nước ông chết lâu rồi này tám nước này ông nhìn chưa ông cháo bài đi cắt cái đi ông làm làm mưa làm gió luôn chớp thoải mái luôn nhá mày hôm nay thầy sẽ dạy cho thợ một trận nhá sao ô ván này đánh bao nhiêu chưa ấy trong cửa 500 á ừ. cửa triệu đi ván chống cửa 500 thôi thì cho 500 thôi quan trọng gì Thua được bao nhiêu? Một tỷ thôi. Một tỷ <laughs> hai nước nhá, đủ thắng vâng. rồi. Đang chơi sang liêng thì thế nào? Đang chơi sâm lại chuyển sang liêng cái gì? Liêng tố là hơi hay đấy. Được, được đây. 27 triệu rồi. Thích đánh liêng thì đánh liêng. Trúng cửa 500, à vào gà 500. Đấy cho ông đi trước đi đi thêm một triệu nữa này à đi trước máu đi một triệu à bằng một triệu thôi cân mời di quy ăn đây mày quá mình cần thôi ông lớn ông chia bài đi <coughs> đánh thử vậy là tối nay đi ờ, đi đâu nhỉ ông thích ba nào chú yên tâm chú cứ chuẩn bị tiền đi hà nội club nhá ok hết hay new que cứ chai chí vát lửa không chế đi vào gà đây câu này rồi thêm triệu cái này à đi triệu cả à? cân cân tưởng à? thế nào mà đặt bài 10 chết ui giời ui trời ơi đánh láo à chín này chín ăn 10 nhịn nhá giờ thì đến lượt tôi chia bài không thể nào <laughs> tâm nhà nhiều điều kiện có cắt cái đi vào gà đây vào gà một trăm trước này đấy tôi đi ờ, đi trước đi thêm 500 đấy thêm 500 thêm triệu này cần chín chín euro thì trời ơi được ăn à đây đỏ thôi nhá vào gà đây cắt chó đi không cắt luôn 500 bỏ ông qua đi một trận Cảm rượu không? một trận rượu à à một trận rượu này nè thêm triệu đây ui đi một triệu á một triệu này thừa cho 500 nữa đấy anh đi cân cân thôi á cân lên cửa bài bảy nước làm sao có cửa thắng đi viện đây một hai ba liêng, sao cắt không vào gà đây Tôi đi 500 Heo 500 Thêm triệu nữa này Căng phê này Thôi chấp nhận bỏ nhịn vào này đây Đấy này Đấy, đấy ông chia bài đây. Vào gà Cắt này Đấy nè vào gà vào gà thôi không đi à đi đầu đi đi 500 này 500 à cân 500 này thử 2 triệu cân cân lật bài hai nước tưởng ông sảnh sứ thế nào hai nước đi cân này 4,8 9 nước chưa Ui giời. Tâm 10 ván thì ta cũng ván vô được gạ hết mà. Được, cứ đánh đi Tôi được chia bài chứ ông chia bài Đúng không? Cắt đây Hôm nay đánh cho ờ, thợ đánh ờ, bài lá chuyên nghiệp Để thử sức cho Không vào gà à? Quên à? Tôi đi cái này tôi đánh cho triệu để bỏ ngay Chỉ có bỏ luôn Ô một triệu này thừa thêm triệu nữa này xong rồi thôi tôi mất triệu an đánh đi chia đây thế nào ấy. cắt không cắt luôn kiểm tra tay nghề luôn một ông thợ đánh tay nhá hay một người không còn là thợ không vào gà anh ơi triệu cân ngoài ra tám nước tám ăn cờ bạc ăn nhau cả gáy mà tôi còn đầy tiền tôi có 3 triệu mà anh 3 triệu mà anh chán vẫn còn 3 triệu thế này vào gà ván này đánh uh, cho nó sâu sâu tí cho nó sướng luôn ông đánh được bao nhiêu của anh anh nhé triệu này đánh như là kích sàn luôn này triệu thừa đấy một triệu triệu rưỡi hai triệu hai triệu sáu tất tay sao uva này đây uva ừ. trình độ vừa đánh thấp này non và xanh lắm đấy vào gà đấy đánh một quả cho nó, sướng luôn này cắt đây rồi đánh lúc thì làm sao cửa thắng được cái cả liêng của ba cây này như thợ thì trôi luôn anh nè tôi đánh là triệu nào bỏ ăn nữa <laughs> <laughs> quá đẹp à. đây ông cứ à, vậy vào gà đấy vào gà triệu đây cho to cái nào à, thích triệu có triệu để đi ăn cho nhanh à, mua à, thích mua chai chí vát 24 hay, hay là 18 à chờ chí vát 18 cũng được nói nè lại bò à này mình bỏ chết giờ đánh như thợ này triệu vào gà đấy cắt bài hai triệu này rồi tôi nhường cho ông bán anh đây nghe nói hai triệu nó vật cả này Ê, cờ bạc vẫn cứ ăn đâu vào cái ấy không sợ cả à, cứ bình tĩnh tự tin không cay cú nhá cắt đi không này à, cho lành châu quả thợ đánh bài có tiếng ở à? Sài Gòn ra đây trước này ông vào gà đi đây tôi tôi vào gà đấy, đấy ông đi đi thêm triệu cái này ấy à, đi luôn triệu cơ được triệu thừa 500 ông vào 500 mà tính cân ông là bà đây tám nước tám nước ông còn thấy có cửa tám baro này đánh chỉ cần thế thôi ông vào gà đây đánh cho ông té tua luôn đi số mẹ ba rồi tiền này đây không phải sót là gì uh-huh. đánh một lúc nữa để làm gì chả hết thêm triệu này tôi đi chứ ông đi à? Ồ, nhầm. đấy tôi thì 500 thừa triệu nữa à thừa triệu nữa cân tám nước rồi tám không ạ à? cày thật đi đi vào gà đây quên vào gà tôi nói nhau một lúc nữa thì từ 3 triệu của tôi ăn hết sạch luôn sao 500 500 thừa 500 có cân thì cân Cần đây. Cần lật bài. 6 nước. 6 nước không có cửa thắng, 8 nước này. Đấy, nhìn 8 nước chưa? Bây giờ lại chuyển lên bậc cây chứ. Ừ. Cái chơi liêng đấy, liêng nhanh đi bậc cây thì tiền ừ, mã hết được tiền. Rồi. Được. <laughs> Vào gà đây. Ông chia đi. Tôi bốc mà. Bốc đi. sao tôi sẽ đi bán này 500 đấy cho ông mà ấy, bỏ nay cũng bỏ okay. để lại một triệu vào gà thôi bây giờ tôi có tiền rồi vào gà hai triệu <laughs> ừ ông lúc em đẩy lên đấy này một cái đi tôi đánh 2 triệu đầu tiên đấy đánh đi ván sau chơi bổ này chứ bổ là cái chắc Sởi <laughs> đánh này <coughs> Một lúc nữa lại đi đi ăn uống xong nhá Lên uh, ba ngồi làm chai chí vát nhá Tôi sẽ cho ông thế nào nào sao tôi đi trước chứ à bỏ rồi à? chưa kịp đi đã bỏ khổ thế KD Nổi hết nhỉ Ừ Đánh chối cả thợ mà Tôi đi 1 triệu 2 triệu Đánh đi Kìa theo hai triệu phải nào ờ, theo lật bài cứ lật bài rồi ra tiền ra tiền mấy nước ba nước. ui ba nước mà đòi đánh với năm nước này trời đánh thế thì hỏng rồi đấy thích ông trò ông chia bài đấy tôi không chia bài nữa cho thần bài cho ông làm bài làm thoải mái <laughs> ba triệu anh này cho trả tiền vợ tôi lấy tiền tài khoản ra mà đi sàn nhá cho ông chia bài chút tôi không cần chia bài vậy nhá cho ông chia luôn cho ông làm bài đấy chấp làm bài luôn cho anh kèo anh chớp anh chưa gà gà gà gà gà quên gà đấy năm trăm nữa này sao hai triệu gà gà hai triệu đi 500 trăm bắt gian không hàng gà hai triệu và đánh hai triệu thế à ừ theo à, thì chơi không phải theo chơi hai triệu đây cân mà bài năm nước năm nước làm gì có tuổi thắng đấy cho ông chia vào gà đi một lúc nữa ấy, làm sao mà cao thủ ơi là cao thủ đánh bằng tay á mũi nhá cho ông kèo cho ông chớp cho ông truyền nhá anh thoải mái luôn sao đánh bao nhiêu hai triệu cái tay này hai triệu là hết tiền rồi à này hai triệu đây lật bài năm nước năm nước là gì có cửa tháng 7 nước này xin nhá cảm ơn sao hết tiền chưa bây giờ rồi, này nhá để mai đánh lại nhé. để mai lại chấp nhận thua chưa đây là số tiền đấy tôi được 3 triệu này đánh một lúc chỉ đánh với thử một cao thủ linh châu đánh ờ, bài lá gần như có tiếng của miền Bắc có tiếng của miền Bắc thế mà lại thua một ừ, một tay không biết chơi bài mà biết bây giờ là này tôi nói ông này hôm nay ông về đây chơi với tôi ông sẽ đi ra Quảng Ninh đánh với tôi tôi có một khách gọi tôi ra Quảng Ninh đánh thì tôi ông cùng đi ông sẽ chứng kiến tôi không cần dùng tay nhá bây giờ tôi nói thẳng luôn ông này cho ông biết này để thợ để ông chủ quan này đây này nó tất cả nó chỉ là cái ví đựng tiền của tôi này đấy mấu chốt là cái ví này nghe chưa này đựng tiền thoải mái này một xếp tiền luôn nhá đấy nhưng mà khi tôi rút ra chơi chơi này này đấy nguyên do là tôi thắng được ông ở chỗ này này đấy ông đã phục tôi chưa đánh bằng tay giỏi đến đâu đi chăng nữa nhá công cụ hỗ trợ mà nó đi vào ấy thì ông không bao giờ biết được luôn ông chủ quan ông vẫn cứ cứ toi luôn ông đánh lực truyền đúng không tôi giải thích đơn luôn đơn giản với ông luôn nhé ví dụ bài này ông ờ, ông gặp bài bài như này ông đánh liêng gặp bài như này nhá đấy ông mải ông mải mải tận động vào tiền đúng không đấy tôi cứ để đây tôi đi tiền đi tiền bình thường tôi dạy ông đánh luôn này. dạy ông đánh bài đấy. Đấy. động tác như này là tôi đã có quy cả át rồi làm sao mà ông làm bài bằng tay mà ông ấy, để, để chơi được cái, cái kiểu nó đánh như này tôi được đấy với 3 triệu thôi 3 triệu và một cái ví ảo thuật đấy tôi tôi đã chiến thắng trong trận chơi hôm nay ấy là mai ông đi với tôi nhá còn hôm nay là tôi đâu tập tập luyện thôi đây này tôi chỉ ông nốt kỹ năng đánh bài này ông nhìn ông tôi được chuyển đổi này cắt át này để đến đầu này đấy để đến đầu tôi dạy ông nhá đấy như vậy thôi trong động tác không phải 25 giây đấy nó đã có như vậy rồi bên cạnh cái ví đổi bài này nó đựng tiền bình thường nhá đánh được cả ngày nhá không cần học kỹ năng nhá thì tôi còn có cái cặp đựng tiền này cặp đeo túi chéo của anh em xã hội bây giờ hay đeo đựng ví trong này này nó <clears throat> tôi mang cả hai đồ đi không nhá tôi sẽ vào chơi nó không còn dùng những tay nghề của ông làm gì cả tay nghề của ông bây giờ nó xưa rồi nhá đánh thì nó xưa rồi này chỉ cần uh, bây giờ vào trận chơi này ăn à, ăn cắp một cái ad trong này này này đấy ăn cắp cái ad này đây để cái ví này trong chân này để cái túi trong chân này đấy chỉ cầm đủ cái hai này không nhìn chưa cầm bài như này thôi chỉ cần chọc cái này thôi xong rồi đã đổi được quy cả KH rồi đấy quá nhanh luôn làm sao bóng biết ở đây ví dụ lên đánh liêng nhá đánh như này nhá chỉ cần để cái quy dưới này tôi nhá ông có tay nghề tôi nẻ ông thật nhưng mà hôm nay ông về quệ về đây ấy, là tôi là tôi chuyên dùng đồ ảo thuật nghe chỉ cần động tác một động tác rất đơn giản như này thôi lắc tay phát đã ra một hai ba quy biến mất rồi nằm trong cửa túi ví túi túi sách của tôi là này đấy ông nghe chưa đây là đồ ảo thuật dùng đánh cờ gian bạc lận các cụ nói rồi ông nghe chưa đấy ông nhìn kỹ cho xem bây giờ nhá này đấy thế thì làm sao mà ông có cửa thắng được nó biến con nọ thành con kia đây này ông sướng không dùng đồ này hơi ngon luôn này đây tôi bảo cách chơi là chơi phải để lôi chân này đấy ông chỉ đút vào thôi đấy đã biến mất rồi đánh có sướng không cần gì đây có phải nhanh không này đây ví này ông nhìn này đút cái ad vào cái ad màu đỏ này ông nhìn đấy bây giờ này con 8 này ông để lên đây ông đi đi tiền thoải mái đi thoải mái tiền ông cầm một cái ad trên đầu này thôi ông hơi chọc đây ông đút ra như này đã được có một hai ba ông có liêng rồi làm gì ông phải khổ đấy bằng tay đấy rất chi là ngon tôi hôm ừ, tôi, hôm ngày mai nhé tôi ông đi sẽ sử dụng mỗi cái này thôi đảm bảo đánh trôi tuột luôn nhá ba cái cậu sinh viên đánh đấy thì tính gì cả cả là vào sòng sới lớn chủ quan vẫn chết đấy thợ như ông đi các bãi bờ vẫn cái thua đấy là ông ấy đâu ra hay mua đâu đấy Ừ, cái sản phẩm này ấy, <coughs> là tôi điện vào số điện thoại là, là 0974 43 và 0974 nó ship về cho tôi nếu ông thích đấy là cửa hàng rất uy tín không chưa bảo hành của nó thì chọn đời sản phẩm luôn một đổi một trong vòng một năm mới mà tư vấn rất nhiệt tình tôi có cần tay nghe đâu người ta điện cho tôi một cái tôi điện phát tôi lên cửa hàng gặp tư vấn người ta dạy tôi một hai cách chơi phát người ta gửi về đánh cái ví này của tôi kiếm bao nhiêu tiền rồi mà từ khi ấy, tôi ông cùng một lò lò luyện ra mà bây giờ ấy, tôi có dùng bằng tay bây giờ đâu đánh bằng tay như này nó cắt bài phát cái này cơ sở nó ở đâu cơ sở nó tôi thật ông ấy là có anh em thân tôi với chỉ ông nghe chưa cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông hai cơ sở đấy okay. nhà hình như là à, thằng hải tiến và hải tiền đấy là hai thằng đấy nó bán nó hơi ác đấy mà uy tín gần như nhất nước đấy có tiếng nói đấy nghe nhá. anh em mình à, anh vướng xong rồi đi tối mình kiếm một cái thôi bây giờ là này cái thì tôi có rồi nhá còn thì tối nay ấy tí tôi giả tiền này cho vợ tối nay ông lo rượu chi bát nhá tôi chỉ thích chi bát thôi ok đấy tay nghề như thế này anh em mình lạc hậu rồi tay nghề này lạc hậu rồi phải dùng đồ ảo thuật ví đổi bài cờ bạc bịp và túi sách đổi bài cờ bạc bịp tôi còn có mỏ buộc cổ chân tí tôi cho ông xem nhá và và rất nhiều những sản phẩm cờ bạc bịp khác tôi sở hữu một tủ cờ bạc bịp ông biết không Ừ. một tủ cầu bịp có nghĩa là máy đánh bài mã vạch tôi có đánh báo tai nghe tôi có này ông chưa có ông chưa biết đúng không hôm nào tôi sẽ cho ông xem thế nào là cái máy đánh bài mã vạch ông chưa đẳng cấp của đẳng cấp luôn có thích xem luôn không tôi cho ông xem luôn phải đưa ông xem nào ờ đấy à, vâng lấy ở trong cái con cvk kia ở trong tủ kia nhá hôm nay tôi cho ông biết thế nào là đấy và bộ bài nó tôi đã nói thẳng ông luôn đây ông thấy mắt thường có lạ không quá bình thường đánh liêng anh ba cây bộ bài này ấy. này đây tôi giải thích ông này đấy đây là con máy đánh bài cvk chỉ cần lồng bài vào thôi nếu mà đánh bài ấy, lồng bài vào báo tai nghe cũng được mà không ấy tôi để chế độ loa trong hiểu nhá tôi dạy ông cách chơi con cvk này riêng sản phẩm cho tôi thì quá nhiều tôi mua quá nhiều luôn của cái bọn hải tiến hải tiền đấy số điện thoại chín bảy bốn không 09740743 ba số thứ ba và thứ chín ấy hai số ấy, thứ nhất là sim của người ta là không phải sim rác riêng hai số đấy người ta quá uy tín đã bảo hành cho mình rồi đó là trung tâm và cơ sở lớn nhất của mình mà để mình mua đồ cọc và bịp lớn nhất ông ấy chưa còn tay nghề như anh em mình thì có thể là xưa rồi tí nữa ông rượu say tôi còn phụt ra cho ông nhiều cái nữa cơ cho tôi hỏi nếu cái máy này ngoài chơi bài ra có thể gọi bình thường không hay như nào ở à đấy tôi lắp sim đấy tôi lắp ông bật máy lên tôi gọi cho ông luôn ông đọc số đi số tôi là đọc không chín sáu bốn năm một tám 588 Này tôi lắp xin nó gọi luôn Nghe gọi bình thường iPhone 8 Plus nhá Thấy đẹp không? Thấy chưa? thấy chưa? Đấy Đúng không? <clears throat> ok chưa? Bây giờ nhá Tôi nói ông này cái, cái điện thoại này mắt thường và người thường cầm không biết được Ông cầm không bao giờ phát hiện được ra Đấy ông xem xem Không bao giờ phát hiện được ra nếu không tôi không chỉ với một bộ bài mã vạch à, đánh liêng hay đánh ba cây thôi cứ chơi thử ba cây đi ờ ba cây nhá vậy ông lọc bài đi đây là bài mã vạch đấy ừ. trước tiên ấy, ông là phải vào là có, có mã đăng nhập của nó vào phần mềm của nó đây là đánh ba cây đánh tay đôi đi nhé bây giờ tôi ông đánh tay đôi ba cây đấy thôi lại đánh nhau xem bây giờ đánh tay đôi ba cây nhá tôi để chế độ loa đi cho ông hiểu này đợi tôi cài đặt lại máy đã đánh hai người nhá đánh giả sử đánh hai người nhá Đấy. nó ở chế độ camera này thì kệ nó ông ok chưa bây giờ ông làm trương đi tôi bắt cái hai người đưa tôi bây giờ ví dụ ván này giờ bây giờ tôi đánh 10 ờ, triệu ông cầm bài chia đi đấy chín nhất tôi đấy ông thấy chưa ngon chưa máy máy, à? máy báo máy bốn nhá tôi chỉ cần này thôi đưa bài này đi máy vừa báo bốn luôn nếu mà bán sau chơi nhá máy báo bốn tôi chỉ ngửa này lên thôi ông chia đi đấy bốn nhất ông máy đặt bài đâu cũng đọc năm nước hơn bài ông luôn bài ông không bao giờ thắng được đây đánh lại này có thể là đấy, đấy nhá bây giờ ông cháo đi tôi đánh cho ông xem máy đánh bài mã vạch này cũng ác nhưng phải lồng bài vào ừ. chỉ cần cầm bài trên tay này thôi đấy máy báo hai chỉ cầm ngửa hai cây này đấy ông chia này phát này ta bắt kịp luôn 10 nước luôn thế làm sao ông làm sao 10 thua 10 ông 10 thua làm sao mà 10 ông thắng được tôi được tôi ba rô này ừ. tôi bỏ ra có là chắc lẫn bài thôi trẻ con thì tôi nghịch đây ví dụ ông ờ, làm trương đi đánh được cả liêng luôn đây giờ tôi hồi cháo lại này đấy tôi chỉ cầm cái này thôi hai này đấy tôi nói chia cho ông ông gửi bài ông luôn bài ông bé luôn bài tôi đấy ông nhìn chưa lại 10 nước chưa đánh này có phải nhàn không quá nhàn luôn đánh đánh liêng cho ông xem này riêng sản phẩm đánh liêng này đánh hai người này bây giờ này, ông đưa tôi cháo đây nhá ví dụ đây ví dụ là tôi giải thích ông đánh liêng nhá nó sẽ báo tai nghe như này này đánh liêng cầm máy này đây đây rồi tôi để chế độ tai nghe mất này tôi cài đặt loa để ông nghe máy báo một nhá chỉ phải cháo một lá ra chơi đánh liêng này bài ông bao giờ cũng thua nhá đánh phát nữa đánh liêng nhá ví dụ bây giờ tôi giải thích ông này khi mình quăng bài này vào gà cầm máy báo một cầm lên cháo một lá xuống tôi một nước chia xa chia xa này máy báo một nhá chỉ phải cháo này xuống này xong chia này đấy tám nước ông tám thua sơn chưa khi đánh liêng nhá khi đánh liêng xong ông phải đẻ bài như này đấy máy báo một nhá đây nhá ví dụ máy báo một như này nhá đúng không ông chỉ cầm bài này vơ ra này bán xong ông chơi luôn cháo này xuống đấy xong lại ông đặt bài này như này nếu mà ba người chơi làm tăng kèo đây số người chơi nhá ông chỉ việc ấn nút tăng âm lượng này ba người chơi bốn người chơi nhé ví dụ bây giờ đánh bốn người chơi nhé ông chỉ việc đặt bài như này thôi à. đây hai hai chia bốn người này. bài mình bao giờ to điểm nhất đây, đây đánh lại này. từ từ tôi đặt cài đặt lại chế độ 68 này 3027 đánh liêng này. đây là bốn người chơi này Đấy, bắt đầu chơi này Đấy máy báo 6 nhé chỉ việc cháo 1 2 3 4 5 6 nếu mình không biết sử dụng máy ấy, thì làm không có hiệu quả nhưng mà cơ sở đến hướng dẫn thì